dạ Nguyên Như, xin chào cả lớp ạ. À. Đông Triều có đó chưa Đông Triều? À, xin chào cô Nguyên Như và xin chào cả lớp. Sa thú. Hôm nay Đông Triều có chia cái bảng ra làm hai được chưa em? Chia cái màn hình ra làm hai giống như là hôm bữa đó. Em là hôm bữa giờ em làm được chưa? em cũng dùng một file rồi à, tách đó là làm hai chứ không có dùng dạ, hai dạ cái xin kính chào con kính chào thầy Xin chào có lớp ạ. À. Chào Nguyên Như. Dạ con chào cô Dự Bảo ạ. À. À, ừ. ý Nguyên Như hỏi là năm ok rồi vậy được rồi đó năm triệu em làm vậy đẹp rồi đó. Chỉ gửi vậy thôi chứ không có hai. Ok đúng rồi vậy được rồi đó đúng rồi đó tốt rồi đó. Tuyệt vời luôn rồi xa thú em. Rồi làm kênh đi trời ơi. chào cả lớp. Xin mời tất cả trang nghiêm thần hữu ý cùng thực hiện phần nghi thức trước khi học pháp. Sakre kame charupe chirishikaratate chantalike vimane dipe ratte chagame taruvana gane gehawatam te phum ma cha yan tu đề wa cha la tha la vi sa me cha kha gang thap ba na ga ti than ta san ti ke yang muni wa ra wa cha nang sa tha wo me sunan tu tham ma sa wa na ka lo ayam va da ta tham ma sa wa na ka lo ayam phadanta thammat savanakalo ayam phadanta pisaranena buddhang saranang gacchami dhammang saranang gacchami sangkang saranang gacchami Dutiyambi Buddhang Saranang Gacchami Dutiyambi Dhammang Saranang Gacchami Dutiyambi Sanghang Saranang Gacchami Tatiyambi Buddhang Saranang Gacchami Tatiyambi Dhammang Saranang Gacchami Tatiyambi Sanghang Saranang Gacchami Pancasila ni ba Eka Bana Tipata Viramani Sika Barang Samadhyami Dwi Adina Dana Viramani Sika Barang Samadhyami Ti Kame Sumitcha Chara Viramani Sika Barang Samadhyami cha tu Mu Musawada Viramani Sikha Padang Samadhiyami Bành Sura Meraya Machappa Madathana Viramani Sikha Padang Samadhiyami Thammadasana Yajanagatha Thamma Chaloka Thibati Sambati ca thành cha lì an thi va rằng át ya cha tha san tỳ tha sát tập sát tà pa ra chắc khát cha ti ca đề se tu thầm mang anu kham thi man ta chăng sát tham ma phê ring quy na dân chắc ca dân su thành cha bành thăng áp phi tham ma chăm mang à cô ta dân tô cha tu sắc cha đành đăng bồ tha này về parisaya mắt chế quăng sa hàm ba tỳ phát ma phá ra hoàn tăng aya chat tha tun hi pha we na tam du po karunye na thiwa saya tanha uthaya badena migadayang tapto gato panchawakya rayo naye amang paye si thammato tato baphu ti sambutho Anuna Thamma Desanang Makawasani Ni Dese Sisatanang Athasitakang Tenasa Tu Ayo Phạn Te Dese Tu Thamma Desanang Sabbajitha Parisaya Anukampampikata Về Nam Mô Bụt Thầy nam mô tham ma dạ nam mô sanh khà dạ tập thể học viên lớp di diệu pháp cơ bản xin trang nghiêm thần khẩu ý thành tâm tri ân sâu sắc đến quý chư tăng thầy tổ các vị trưởng lão đang tôn kính còn thầy thế hà đạo quá vãng đã có công truyền bá giảng dạy giáo pháp Nguyện cầu cho thiện nghiệp phát sinh từ nhân lành gây dựng các lớp học vi dư pháp, sự soạn giảng công phu, phương pháp giảng gia sinh động, dễ hiểu. Tất cả những sự kiên trì chịu khó trong giảng dạy sẽ là duyên lành, đem lại quả sức khỏe, trí tuệ, sự an vui và những thành tựu viên mãn về pháp học lẫn pháp hành cho học kinh. Ban tổ chức lớp học xin cổ vũ sự có mặt, không bỏ buổi và tinh thần học pháp chăm chỉ nghiêm túc của toàn thể thầy biệt thích thiền hữu trong room để duy trì lớp học cho đến hôm nay nguyện cầu cho phước trí thanh tịnh từ việc học pháp nghe pháp sẽ mang lại quả an vui tình đạt dự pháp phiền não không bị rơi vào bốn đường án đạo và sự tiến hóa trong pháp học sự thành tựu chánh trí cho cả lớp kính thưa thầy hôm nay là ngày chủ nhật ngày 20 6 tháng 3 năm 2023 là tiết học thứ 192 của lớp diệu pháp cơ bản. Lần trước đã học hết phần, đã học tới à, những pháp à, những pháp oh, học tới phần à, hết cái phần 10, 18 giới hết hết 12 xứ hết, hết 12 xứ rồi học cái bài phần tủ nhân đó thầy phần tủ nhân tự nhân ra hết ra hết phần 12 hai chứ tới 18 giới à, phần à, nghi thức đã xong kính mời thầy à, lên lớp Nam mô Thầy nhé, Nam mô tam Ma nhé, Nam mô Sang nhé. Và kính chào tất cả quý vị à, trước khi vào buổi học chúng ta cùng nhau chặt tay đảnh lễ tam bảo tánh tắc Arahang Samma Sambuddho Phagawa Buddhang Phagawang Tăng Afiwade Me Swakato Phagawata Thammo Thammang Namasami Supatibanno Phagawato Sa Wakasangko Sangkhang Namami Sama sambuddhamatulang sasatham anutamang afiwadiyavasitsang afitham matthasang đăng. Con đem hết lòng thành kính, đánh lễ đến toàn giác vô sông giáo pháp tối thượng và giáo hội chúng tăng cao quý. Con xin nói về những gì chứa đựng trong vi diệu pháp. Dạ, Nam Mô Thầy Giá, Nam Mô Thầm Mây, Nam Mô Sang Hẹn. Rồi, những gia các quý vị. Ờ, để mở đầu cho qua mắt chút xíu ha, à, đọc Pali chút xíu rồi chúng ta đi vào bài học rồi mời Long à, Triều nha Dạ thưa thầy, cho câu hỏi là hôm nay mình đọc lại cũng phần tụ nhân hả thầy? Ờ, đọc tiếp đọc, đọc lại cái gì rồi á từ rồi đó phần ờ, tụ nhân rồi hay gì đó đó Vậy rồi đọc gì? Vậy dạ, rồi mình đọc phần à, tụ nhân, sáu tụ nhân. À, à đọc nó đấy. Chưa dạ. học xong à? Dạ. Kính chào thầy, xin chào cả lớp. Pháp Phúc xin đọc bài. Đầu đề nhị Tukama Tika 100 đầu đề nhị Satu Dukkama Tika Phần tụ nhân Hề tú gốc Chaka có 6 một Các pháp nhân, các pháp phi nhân hê tu ma hê tu ma hai các pháp hữu nhân các pháp vô minh sẽ hề tu ma tham ma hề tu tham ma ba các pháp hữu bất hề tu sấm ba dưới tà, hề tu quý ba dưới tộc mà các pháp nhân và hữu nhân các pháp hữu nhân mà phi nhân hê tu chê quá tham mà sa hề tu cà chá sa hề tu cà chê quá tham mà nát chá hề tu năm các pháp nhân và tương ưng nhân các pháp tương ưng nhân mà phi nhân hê tu chê quá tham mà hê tu sấm bá dứt tà chá hề tu sanh ba dứt tà chề quá thâm mà nát chát hề tu các pháp phi nhân mà hữu nhân các pháp phi nhân và vô nhân nát hề tu khổ phá nát mà sẽ hề tu cà tí á hề tu cà tí phu đã đọc xong xin mời vị kết tiếp dạ yeah. thưa chị bảo xin đọc tiếp ạ à nam mô bích thầy giá nam mô tham ma giá nam mô sang khai giá dạ con kính đảnh lễ thầy xin chào cả lớp con xem đọc bài tiếp đầu đề nhị đúc cá ma tí ca 100 đầu đề nhị sát tá đúc cá ma tí ca a phần tụ nhân hơi tú gấp cho cá có 6 một các pháp nhân các pháp vi nhân hê tu tham ma ná hê tu tham ma hai các pháp hữu nhân các pháp vô nhân Sahetuka Thamma, Ahetuka Thamma. ba Các pháp tương ưng nhân, các pháp bất tương ưng nhân. Hê tú Samayutta Thamma, Hê tú Vippayutta Thamma. Các pháp nhân và hữu nhân, các pháp hữu nhân mà phi nhân. Hê tu chê quá Thamma, Sahetuka Chát. Sahetuka chê quá Thamma, Na Chá Hê tu. năm Các pháp nhân và tương ưng nhân các pháp tương ưng nhân mà phi nhân hê tu chê quá tham ma hê tu sam bát yút ta chá hê tu sam bát yút ta chê quá tham ma ná chá hê tu sáu Các pháp phi nhân mà hữu nhân các pháp phi nhân và vô nhân na hê tu khô pa na tham ma sa hê tu ca pí a hê tu ca pí dạ xin mời vị kế tiếp ạ à. kính chiên trong trường là có bài Dạ, như con xin được đọc bài ạ. À. Con kính lễ thầy kinh, con xin kính cha thầy tông từ, con xin kính chào cô tư như Diệu Bảo, con xin chào cả lớp. Đầu đề nhị, đuốc cá ma tiết ca, 100 đầu đề nhị, sát thế đuốc cá ma tiết ca, A phần tụ nhân, hề tu gốc chắc cá có 6, 1. Các pháp nhân, các pháp phi nhân, hê tu đam ma, nó hê đu đam ma, hai các pháp hữu nhân các pháp vô nhân xá hê tú ca đam ma á hê tú ca đam ma ba các pháp tương ương nhân các pháp bất tương ương nhân hê tú sam bá yutta đam ma hê tú quýt bá yutta đam ma bốn các pháp nhân và hữu nhân các pháp hữu nhân mà phi nhân hê tu chê quá đam ma xá hê tú ca chát xá tú quá đầm mà Sahetuka Chewadamma tù năm Các pháp nhân và tương ương nhân, các pháp tương ương nhân mà phi nhân. tù quá đầm mà tú tú sầm sầm bá bá chát Hetu Chewadamma quá đầm mà Hetu Sambayutta Chewadamma tù sáu Các pháp phi nhân mà hữu nhân, các pháp phi nhân và vô nhân. khô bá đầm mà xá Sahe tú cà pí á hề tú cà pí dạ Minh Như đã đọc xong con xin kính mời vị kế tiếp ạ à. Dạ con Đông Triều xin kính chào thầy Kinh và kính chào cả lớp. Con xin được đọc bài. Đầu đề nhị Uka ca 100 đầu đại nhị Satadukama Thika A phần tụ nhân hệ tu gốc chaka có 6 1. Các pháp nhân, các pháp phi nhân hệ tu Hetu Thamma, Na tham Thamma 2. Các pháp hữu nhân, các pháp vô nhân hệ tu Sahetuka Thamma, Na tham Thamma 3. Các pháp tương ứng nhân, các pháp bất tương ứng nhân Hetu Sammayutta Thamma hề túc vít ba giúp ta mà bốn các pháp nhân và hữu nhân các pháp hữu nhân mà phi nhân hệ tu chế quá thầm mà sa hệ tu cả chá sa hệ tu cả chế quá thầm mà na chá hệ tu năm các pháp nhân và tương ứng nhân các pháp tương ứng nhân mà phi nhân hệ tu chế quá thầm mà hệ tu sầm ba giúp hệ tu sầm ba chế quá thầm mà na chắc hề tù 6. Các pháp phi nhân mà hữu nhân, các pháp phi nhân và vô nhân. Na hề tù khổ pana tham ma sa hề tu cà bi a hề tu cà bi. Dạ con đã đọc bài xong. Dạ con xin ờ, kính mời vị kế tiếp. Dạ con xin đọc tiếp theo ạ. Dạ kính Lãnh lễ ba ngôi Tâm Bảo kính thưa thầy và cả lớp tôi xin đọc bài. Đầu đề nhị Dukkha Matika trăm đầu đề nhị Sata Dukkha Matika A phần tự nhân Thầy tú gốc Chaka có sáu một các pháp nhân các pháp phi nhân Thê tú đam ma Ná Hê Tu tham ma Số 2 các pháp hữu nhân các pháp vô nhân Sahetukatama, Ahetukatama, Spa, các pháp tương ưng nhân, các pháp bất tương ưng nhân, Hetu Sambhayutta Thamma, Hetu Vipayutta Thamma. Ờ, số uh, số 4 nữa. Các pháp nhân Ừ, các pháp các pháp tương ưng nhân các pháp bất tương ưng nhân hệ tú bá sambá ta tham ma hệ tú bá vipa ta tham ma số 4 các pháp nhân và hữu nhân các pháp hữu nhân mà phi nhân hệ tu hệ tu che quá tham ma xá hệ tú ca chá xá hệ tú ca che quá tham ma ná chá hệ tu số 5 các pháp nhân và tương ưng nhân các pháp tương ưng nhân mà phi nhân hệ tu chê quá tham ma hê tú sambajutta chá hê tú sambajutta chê quá tham ma na chá hệ tu số 6 các pháp phi nhân mà hữu nhân các pháp phi nhân và vô nhân ná hệ tu khô bá ná tham ma sa hệ tu cà bí a hệ tu cà bí dạ cũng đã đọc xong xin mời vị kế tiếp ạ con kính đỉnh lễ ba ngôi tam bảo dạ con kính đỉnh lễ cô tu nữ diệu bảo dạ con kính chào thầy con kính chào cả lớp con xin đọc bài dạ tàu đề nhị tú cá ma thiết ca một trăm tàu đề nhị xá tá tú cá ma thiết ca a phần tụ nhân hê tú bất cá cá có sáu một các pháp nhân các pháp thiên nhân hê tu tham ma ná hê tu tham ma hai các pháp hữu nhân các pháp vô nhân sa hê tu ca tham ma sa hê tu ca tham ma ba các pháp tương ương nhân các pháp bất tương ương nhân hê tú tâm bá dứt ta tham ma hê tú viết bá dứt ta tham ma bốn các pháp nhân và hữu nhân các pháp hữu nhân mà phi nhân hê tú chê quá thầm ma sa hê tú ca cá sa hê tú ca chê quá thầm ma ná cá hê tụ năm các pháp nhân và tương ưng nhân các pháp tương ưng nhân mà phi nhân hê tu chê quá tham ma hê tú sầm bá dứt ta cá hê tú sầm bá dứt ta chê quá tham ma ná cá hê tu sáu các pháp phi nhân mà hữu nhân các pháp phi nhân và vô nhân ná hê tu khô bá ná tham ma sa hê tú ca bí a hê tú ca bí dạ, sa tú sa tú sa tú cô đã đọc bài xong con xin mời vị kế tiếp Dạ, kính kính thưa thầy. Con chào quý thầy và quý cô quý đồ trong lớp con xin đọc ạ. Dạ con là thầy Lina. Dạ. Đầu đề nhị Dukkhamattika một trăm đầu đề nhị Satadukhamattika A. Phần tụ nhân Hê tứ Gốc Chá Khá có sáu một Các pháp nhân, các pháp phi nhân, hê tú tham na hê tu tham hai các pháp hữu nhân các pháp vô nhân sa he tu kha tham ma a hê tú kha tham ba các pháp tương ưng nhân các pháp bất tương ưng nhân hê tú sampa yuta tham ma hê tú dạ yeah. Dạ. yeah. bốn oh, à, 5 năm chứ không ờ, các năm các pháp nhân và tương ưng Ồ, 4 giờ dạ, bốn con xin lỗi các pháp nhân và hữu nhân các pháp hữu nhân và phi nhân hetu che quá tham ma sát hệ tu kha cha sát hệ tu kha che quá tham ma na cha hệ tu năm các pháp nhân và tương ưng nhân các pháp tương ưng nhân và phi nhân. He tu chắc quá thamma, he tu sam payutta cha, he tu sam payutta chê quá thamma na cha he tu. 6. Các pháp phi nhân và hữu nhân, các pháp phi nhân và vô nhân. Na he tu ko pana thamma sa he tu kha pi, a he tu kha pi. Sa thú, sa thú, con đã đọc xong. Dạ, con là Nguyễn Nguyễn. Con xin kính chào cả lớp, kính chào thầy và cả lớp. Con xin đọc đầu đề nhị Dukkamati Dukkamatika một trăm đầu đề nhị xá tá đù cá mà tí cà a phần tụ nhân hệ tú gót trà cá có sáu một một các pháp nhân và các pháp phi nhân hệ tù đàm mà ná hệ tù thầm mà các pháp hữu nhân và các pháp vô nhân xá hệ tú cà thầm mà á hề tú ca tham mà các pháp tương ngân nhân và các pháp bất tương nhân thế tu sam bá yút tà thà mà thế tu vip bá yút tà thà mà các pháp nhân và hữu nhân các pháp hữu nhân mà phi nhân hề tu chề quá tham mà xá hề tu ca chá xá hề tu ca xá hề tú ca chề quá tham mà ná chá hề tù các pháp nhân và tương ưng nhân, các pháp tương ưng nhân mà phi nhân. hệ tu chê quá tham mà, hệ tu sầm bá giúp ta chá, hệ tu sầm bá giúp ta chê quá, tham mà na chá hệ tu. Các pháp phi nhân mà hữu nhân, các pháp phi nhân và vô nhân. Ná hệ tu khô bá ná tham mà, xá hệ tu cà bí, á hệ tu cà bí Dạ con xin hết ạ, xin mời người kế tiếp ạ. mô phật à thầy chào thầy kính của cả lớp ha, thầy xin đọc đầu đề nhị Dukha ma tika một trăm đầu đề nhị à, Sá thá ma tika A phần tự nhân Hệ thú gốc chá cá Có sáu Một các pháp nhân Các pháp phi nhân Hệ tu tham ma Na hệ tu tham ma ai các pháp hữu nhân các pháp vô nhân à, sa hệ thú ca tham ma a hệ tu a hệ thú ca tham ma ba các pháp tương ưng nhân các pháp bất tương ưng nhân hệ tu sampajutta thamma hệ tu vipajutta thamma bốn các pháp nhân và hữu nhân các pháp hữu nhân và à, phi nhân hệ tu che quá tham ma sa hệ thú ca cha sa hệ thú ca chê quá tham ma na cha hệ tu năm các pháp nhân và tương ứng nhân các pháp tương ứng nhân mà phi nhân hệ tu che quá tham ma hệ thú sampajutta cha he tu sampajutta chevatama na cha he tu sáu các pháp phi nhân mà hữu nhân các pháp phi nhân và vô nhân na hệ tu khô pa ná tham sa hệ tu cà a hệ tu cà dạ mô phật à là một thời gian mà chắc ờ, đọc xong hết rồi không có gì còn phải đọc nữa không dạ, à, sao muốn nói gì dạ xong thưa thầy sao thưa. không? rồi à, à, sẵn Nguyên Như đọc luôn cái, cái bài học kia tuần rồi học gì đó Nguyên Như đọc luôn đi dạ thầy Bài tuần rồi Minh Như xin đọc bài số 1 à, phần tụ nhân. Câu số 1 là các pháp nhân, các pháp phi nhân. tu Dhamma, na du Dhamma. A à lớn các pháp nhân có ba nhân bất thiện, ba nhân thiện và ba nhân vô ký. Ba nhân bất thiện gồm nhân tham là tâm sở tham, nhân sân là tâm sở sân, nhân si là tâm sở si. Ba nhân thiện, nhân vô tham là tâm sở vô tham nhân vô sân là tâm sở vô sân, nhân vô si là tâm sở tội quyền, ba nhân vô ký, nhân vô tham là tâm sở vô tham, nhân vô sân là tâm sở vô sân, nhân vô si là tâm sở tội quyền, tổng cộng tất cả là chín nhân. Ba nhân bất thiện, nhân tham có mặt trong tâm tham, nhân sân có mặt trong tâm sân, nhân si có mặt trong 12 tâm bất thiện, ba nhân thiện nhân vô tham và nhân vô sân có mặt trong các tâm sau đây 24 tâm dục giới tịnh hảo 27 tâm đáo đại và 40 tâm siêu thế tổng cộng có 91 tâm nhân vô si có mặt trong những tâm sau 12 tâm dục giới tịnh hảo hợp trí 27 tâm đáo đại và 40 tâm siêu thế tổng cộng là 79 tâm ba nhân vô tham vô sân vô si có mặt trong các tâm sau 24 tâm dục giới tịnh hảo, 27 tâm đáo đại, 40 tâm siêu thế, tổng cộng 91 tâm. Nhân vô tham, nhân vô sân có mặt trong các tâm quả sau 8 tâm quả thiện dục giới tịnh hảo, 9 tâm quả đáo đại, 20 tâm quả siêu thế, tổng cộng có 37 tâm. Nhân vô si có mặt trong các tâm quả sau 4. Tâm quả thiện dục giới tịnh hảo hợp trí 9. Tâm quả đáo đại 20. Tâm quả siêu thế Tổng cộng có 33 tâm Nhân vô tham, nhân vô sân Có mặt trong những tâm duy tác sau 8. Tâm duy tác dục giới tịnh hảo 9. Tâm duy tác đáo đại Tổng cộng có 17 tâm Nhân vô si có mặt trong các tâm duy tác sau 4. Tâm duy tác hợp trí 9. Tâm duy tác đáo đại tổng cộng có 13 tâm. Các pháp nhân tính theo năm quẩn thì có một G tức là hành uẩn có 6 nhân. Giải thích sắc uẩn sẽ không có nhân, thọ uẩn cũng không có nhân, tưởng uẩn không có nhân, chỉ có hành uẩn là có 6 nhân, thức uẩn cũng không có nhân. Trong 12 xứ thì có một có nghĩa là pháp xứ trong 12 xứ chỉ lấy pháp xứ tức là 6 nhân tương ưng. Giải thích, nhãn xứ là thần kinh nhãn, nhĩ xứ là thần kinh nhĩ, tỷ xứ là thần kinh tỷ, thiệt xứ là thần kinh thiệt, thần xứ là thần kinh thân, sắc xứ là sắc cảnh sắc, thân xứ là sắc cảnh thân khí xứ là sắc cảnh khí, vị xứ là sắc cảnh vị, xúc xứ là sắc cảnh xúc, gồm đất, lửa, gió, không có nước ở đây. Ý xứ là tâm. Pháp xứ gồm 52 tâm sở, niết bàn và 16 sắc tế. 16 sắc tế gồm nước, sắc tính nam, sắc tính nữ, sắc ý vật, sắc mạng quyền, sắc vật thực, sắc hư không, sắc thân biểu tri, sắc khẩu biểu tri, sắc khinh, sắc nhu, sắc thích nghiệp, sắc sinh, sắc tiếng, sắc dị, sắc diệt. Ghi chú, pháp đối chiếu sắc thần kinh nhãn đối chiếu với sắc cảnh sắc sắc thần kinh nhĩ đối chiếu với sắc cảnh thinh sắc thần kinh tỷ đối chiếu với sắc cảnh khí sắc thần kinh thiệt đối chiếu với sắc cảnh vị sắc thần kinh thân đối chiếu với sắc cảnh xúc gồm đất lửa gió ý xứ đối chiếu với pháp xứ và dạ, con đã đọc bài xong con xin kính nhân mít lại cho thầy ạ à. xa nữa xa nữa rồi học xong tới 12 xứ ha rồi, bây giờ chúng ta tiếp theo phần nữa là 18 giới trong các pháp nhân tức là các pháp nhân nãy mình học ha mình đều đọc xong ha rồi, tính theo 18 giới thì chúng ta có được là bao nhiêu giới dạ thưa thầy chưa có hình bài thầy đâu có bài cái này đâu có bài rồi 18 giới nè và dạ, đối với 18 giới chúng ta 18 giới đưa cái có ai có cái uh, gì đó cái bản 18 giới có không dạ uh, ờ, 18 giới cái bản đông, đông triều cần thầy cần bản hay là thầy cần cái bản điêu thưa thầy cái bản 18 giới cho mình bà con coi trước đi à, à, 18 giới cho nó bự ra rồi thấy chưa quý gì thấy hết chưa kéo từ từ cho gì coi ha nhãn giới vị giới tỷ giới thiệt yeah. Dạ. giới thân giới sắc thinh khí vị xúc giới rồi à, kéo lên từ tiếp nhãn thức giới nhị thức giới tỷ thức giới thiệt giới thân giới ý giới à, à, à rồi pháp giới rồi ý thức giới là tổng cộng chúng ta có 18 giới rồi bây giờ nếu 18 giới này mà tính theo các pháp nhân á, là nhân tham nhân sân nhân si nhân vô tham nhân vô sân vô si thì 18 giới này nó, nó những cái nhân này nằm trong giới nào có gì suy nghĩ chút xíu ờ, nhân này nằm trong giới này đứa học 12 xứ ra giờ qua 18 giới cũng dễ thôi ha à, mời đông triều lên nói thử cái đông triều à. dạ con xin kính chào thầy ạ dạ thưa thầy um, trong uh, trong 18 giới này thì uh, thì chỉ có ở pháp giới là nó có đủ sáu nhân tại vì uh, sáu nhân đó nó thuộc trong uh, sáu tâm sở rồi trong năm hai tâm sở thì nó có sáu tâm sở đó tức là pháp giới thì đó gồm là có sắc cảnh sắc sắc cảnh uh, sắc cảnh pháp gồm năm hai tâm sở 16 sắc tế và niết bàn thì sáu nhân nó nằm trong cái năm hai tâm sở đó rồi, xà thứ, xà thứ chính xác ha. Rồi, như vậy là trong 18 giới thì chúng ta chỉ lấy được có một giới. Một giới là tức là sáu nhân á, tức là pháp giới đó, một giới pháp giới tức là có tức là sáu nhân tương đương nhau. Thì như vậy nhãn giới có phải là nhân không? Nhãn giới thì không phải là nhân, đúng không quý vị? Nhãn giới nó là vô nhân thầy. Nó là sắc không? nhĩ giới cũng vậy tỷ giới thiệt giới thân giới cũng vậy luôn năm này ha rồi sắc giới là cảnh sắc thinh giới khí giới vị giới xúc giới năm cái này nữa là cũng là sắc pháp mà không không phải là dân luôn à, rồi nhãn thức giới nhãn thức giới nhĩ thức giới tỷ thức giới thiệt thức giới thân giới ý giới ý thức giới rồi những cái này nó có nhân không nó là nhân không nó phải là nhân không ý giới là nhân mà rồi, <laughs> mình dễ lộn này đó nha cái gì vậy dạ, giới không có nhân thì nó là tam vô nhân thì... không phải không phải vậy không phải không phải không phải vậy bây giờ nhãn thức giới này nó có phải là nhân không dạ không ạ dạ không giờ nhớ nhân là gì quý vị nhớ nhân là gì không alo dạ, mới nói xong đã nhớ không nhãn thức giới là không có nhân nhân là tham sân si vô tham vô sân vô si thầy ạ À, dạ, dạ, dạ, dạ vâng. là một trong sáu nhân đó thầy tham sân si vô tham vô sân vô si đó bây giờ mình phải mình phải nhớ cái cái cái, cái cách này cái cách này nó mình không hiểu mình sẽ lộn ha tức là nhân á tức là gồm có sáu cái nhân nhân tham nhân sân nhân si nhân vô tham nhân vô sân vô si tức là sáu cái nhân đó thì được gọi là nhân yeah. à, còn những cái ngoài ra cái đó, đó thì không phải là nhân yeah. để không nhớ đấy không thì bây giờ nhãn thức giới này là gì đó là tâm ờ, tâm chứ đâu phải là nhân đâu đó là phải là nhân tham sân si tham sân si nó phải là nhân vị thức giới cũng không phải là nhân luôn dạ tỷ thức giới cũng phải nhân thiện thức giới thân thức giới ý giới cũng phải là nhân luôn bởi vì nó là tâm chứ không phải là nhân ờ, ý thức giới cũng vậy cũng phải là nhân nó là tâm thì như vậy đó, trừ hết ra là chỉ còn lấy được có pháp giới là nó gồm có là sắc sắc sắc cảnh sắc rồi 52 tâm sở ha à, sắp tới các bạn đó thì trong 52 tâm sở này á nó có 6 nhân đó nhân tham nhân sân nhân si nhân vô tham nhân vô sân nhân vô si và sáu nhân đó nếu tính theo đơn giản sáu nhân nếu tính theo ờ, vô ký nữa thành ra ba nhân nữa là chín nhân không nhưng mà lấy sáu nhân được rồi không thì 52 tâm sở này nó có sáu nhân đó thì như vậy là mình chỉ lấy được pháp giới thôi à, pháp giới là nó là thuộc về nhân nó là nhân à, nó có nhân đó ha thì như vậy đó là có được một lấy được có một giới thôi tức là ờ. pháp giới tức là sáu nhân vậy vậy như vậy đó thầy tức là ở bên 12 xứ với 18 giới đó thì nó chỉ có nằm ở pháp giới thôi dạ pháp giới thôi còn mấy kia à. nó ờ. không phải là nhân nó, nó là những loại, loại khác nó không phải là, là, là dân à, ờ, ví dụ như trong rung này có an nhiên có an viên bá phúc này kia đó thì ví dụ như là an nhiên là an nhiên nhưng mà những người khác không phải là an nhiên mà cũng có trong room này <laughs> cũng có mặt nhưng mà nó phải ví à, dụ như tâm nhãn thức tâm ờ, ý thức ý thức giới nó có nhân có nhân đầu xanh đó nhưng mà nó không phải là nhân à, là nhân là chỉ có sáu đó thì tính theo sáu đó nó là sáu nhân đó thì được gọi là nhân còn những cái kia thì không phải là nhân mặc dù nó có nhân đồng xanh hay sao đó thì không cần biết ha. nhưng mà hãy là nó phải là nhân thì nó là không phải là nhân à đây là cái vấn đề mình nắm cho, cho kỹ cái này ha thì cái nó lộn cũng xà ngầu lắm cái gì nắm đơn vậy alo dạ thư có à. hiểu không dạ hiểu chắc rồi nha để tôi đi xuống khóa khác để trắc bớt thì thầy mai mà quên cũng phải chịu <laughs> Lạnh chứng tiếp ha Dạ. Vâng. dạ, thưa thầy con nghĩ là thầy giảng lại thêm chút nữa cũng có nhiều vị còn lận ờ, khựng đó thưa thầy ờ, thí dụ như sáu nhân sáu trứng hồng dịch ờ, sáu trứng dịch là sáu trứng dịch thì sáu trứng dịch này cái nào là trứng dịch đó thì được kêu là trứng dịch còn những cái xung quanh trứng dịch đó thì không phải trứng dịch mặc dù nó cũng ở chung một cái rổ đó, nhưng mà nó phải trứng dịch thì cũng vậy nhân vậy nó có sáu nhân nhân tham nhân sân nhân si nhân vô tham nhân vô si sáu cái này được gọi là nhân còn những cái khác á, thì nó không phải là nhân mặc dù trong tâm trong cái cái đó trong cái tâm đó nó có những cái nhân đồng sanh trong đó nhưng mà nó không phải là nhân ví dụ như giờ tâm tham nó có nhân tham sân tham có nhân tham nhân si à, nhưng mà nó tâm tham nó không phải là nhân khi nào mà nói nhân là phải nói vô chính xác ngay cái nhân đó thì mới gọi là nhân à, thì như vậy được gọi là hữu nhân là pháp pháp có nhân tức là nó là nhân pháp nhân nó là nhân được không quý vị dạ dạ, rồi, dạ. qua được không rồi giờ mình, mình giờ phải ghi sao giờ quý vị phải ghi sao cho cái bài cho để người ta coi lại người ta biết nha tao biết được đâu mà giờ 18 giới nè triệu ghi lại sao triệu ơi 18 giới Đấy, ờ, xuyên dần lấy một giới ha chỉ lấy một giới ha một giới một giới là pháp giới pháp giới tức sáu nhân ghi sáu nhân ra luôn tức sáu nhân Đấy. à mà sân si vô tham mà sân si sáu nhân đó tức là và nhân còn những cái pháp ngoài ra không phải là nhân rồi được chưa quý vị vậy dễ hiểu rồi ha rồi bây giờ mình tới tứ đế tứ gì đế bốn bốn gì đế rồi tứ diệu đế gồm có khổ đế tập đế diệt đế và đạo đế thì như vậy đối với sáu nhân này tham sân si tham sân si thì bây giờ nó nằm trong cái đế nào ai lên nói được không alo là nguyên dư lên nói rằng Ừ, tính theo tứ diệu đế thầy trong như suy nghĩ chút xíu thầy <laughs> ok không mời cô hồng mai hồng mai giỏi nhất rồi hồng mai lên cô hồng mai hồng mai nó bắt rồi trốn rồi <laughs> rồi yêu luôn <laughs> rồi à, đâu an viên rồi an viên lên lâu quá mới không biết an viên lên tính theo tới diệu đấy sáu nhân này nó, nó nằm đâu dạ thầy à, như không, là dạ, thử không biết thầy ơi không biết hả dạ <laughs> như là thử cho thầy ra tới đâu được tới đó hả thầy rồi rồi nó đây à, ờ, thứ nhất á, là à, như lấy cái diệt tế là dễ nhất đi niết bàn nó không có nhân nó chổng niết bàn không có nhân à, tập đế nó là tâm sở tham thì tâm sở tham nó sẽ có hai nhân là nhân tham và nhân si là gì vậy có hai nhân gì vậy làm <laughs> vậy đúng không thầy vậy vậy rồi vậy rồi vậy hả thầy vậy rồi chỉ có sáu nhân thôi mẹ em ồ tính tính là tính theo sáu nhân chứ không có tính theo mỗi nhân đúng chuẩn nếu mà như vậy á, thì à, trong cái khổ đế đó à, ờ, 81 tâm hiệp thế không không có nhân ở trọng nó là tâm à, ờ, 28 sắc pháp nó không có nhân ở trọng à, còn ờ, như vậy là nó sẽ lấy cái tâm sở 51 cái tâm sở là nó gồm cái đó vậy là khổ đế nó có đó thầy từ khổ đế rồi. nó có của thầy nói tập đế rồi, thôi ngồi xuống luôn <laughs> ngồi xuống lãnh trứng luôn nào mời Quỳnh Bá Phúc là Phúc ngót đây rồi thầy cái um, đế thì trong tứ, tứ đế thì ờ, <coughs> chắc là lấy ba quá tại vì bỏ cái niết bàn ra niết bàn không có nhân còn lấy cái khổ đế khổ đế thì trong đó nó mấy cái tập thế là nó có sáu nhân tức là hả lấy sáu nhân thì nó sẽ có uh, thêm cái phần sáu nhân thì có uh, tâm sở thì nó sẽ mình ờ, trừ đi cái sáng anh ra thì nó còn lại là 46 46 tâm sở 46 là sự tâm lấy thêm cái gì ờ, là ờ, cái cái đạo đạo đế cổ đế cổ cổ tập diệt diệt vào những bạn đế cổ thì ba ba đế khổ diệt đạo đạo thì nó đâu có đạo đế nó đâu có mấy cái nhân chỉ đạo ngoại đế tâm chịu thế cái tâm chịu thế với mấy cái sở hữu ờ, bỏ mấy cái nhân bắt đầu có cái nhân thì chọn ba đế này <laughs> rồi ngồi xuống luôn <laughs> rồi tới ai ai này ai này dạ thưa thầy này. nếu mà nói giống như thầy à, hỏi như vậy thì chỉ có khổ đế thôi thầy sa túi thầy ngồi xuống luôn con <laughs> thử thầy ai đây tâm tính ra rồi thử đi dạ, trong ờ, theo con nghĩ theo trong tứ đế thì chỉ lấy cái à, đạo đế là nó có nhân thôi tại vì đạo đế chánh kiến là nó có cái tâm sở vô si thử trí tại trong đó thầy dạ con nghĩ vậy rồi ngồi xuống luôn <laughs> Đức Quỳnh Đức Quỳnh lên nói đi ngoài Đức Quỳnh Đức Quỳnh chắp chắp gì nè nói. dạ chào thầy à, à, chào thấu <laughs> dạ, con thì mới học mà theo con nghĩ thì chỉ có cái ờ, cổ đế diệt đế và đạo đế thôi à, không có cái tập đế thì mình giải thích đi muốn nói gì đó nhưng mà giải thích cho người ta hiểu rồi mình nói sao dạ, <laughs> dạ ờ, cổ đế đó thì có cái ờ, tâm hiệp tế với 52 tâm sở từ cái cái cái lục nhân ra còn diệt đế thì có cái niết bàn đạo đế thì có tâm sư thế cứ ra trừ cái câu cái này cũng cũng cũng cũng, cũng còn à, lắng cắn chỗ này <laughs> rồi lắng cắn ngồi xuống luôn lắng chính luôn yeah. à, mày đây đâu từ đây từ một phật thầy cũng mới học cho nên là thầy góp ý chút xíu à, mỗi người một ý cho là đóng góp cho nó có, vui có thể là là nó nằm ở trong à, cái tập đế đó mà tập đế thì nó nằm ở bên à, cái vô minh và tham ái ở vô minh ra hành thì có thể hành ứng đó là nó có nhân dạ dạ rồi ngồi xuống luôn đi theo quý vị luôn <laughs> dạ <laughs> rồi ai, ai tình nguyện lên không cô Huệ Nguyễn cô Huệ Nguyễn coi cô Huệ Nguyễn cô Nguyễn giỏi lắm ra ngoài cô Huệ Nguyễn coi dạ thưa thầy <laughs> thầy nói vậy làm con bất cỡ quá <laughs> các anh chị học ờ, nhiều hơn con rồi à, nhưng mà con nghĩ như thế này nếu mà các anh chị nói theo phân tích mà các cái cái cái tâm và tâm sở mà có nhân hay không nhân rồi thầy không chịu á thì con theo nói theo ý con có lẽ là lãnh được một rổ trứng á thì con nói như thế này à, trong tứ diệu đế chúng ta có khổ đế tập đế diệt đế và đạo đế thì trong đó nó có hai nhân và hai quả tức là những cái tập đế này nó sẽ là nhân nó tạo ra cái quả là khổ và trong cái hai cái phần sau là cái đạo đế thì nó là nhân thì nó sẽ tạo ra cái quả là cái diệt đế tức là chúng ta đi theo đạo đế là chúng ta sẽ nhập được niết bàn chúng ta sẽ diệt được ừ, những cái khổ vì vậy thì chúng ta trong cái khổ tập nhiệt đạo này chúng ta có hai nhân và hai quả thì là con nói vậy đúng không thầy rồi hồi xuống luôn Thưa thầy cho con dạ. nhiều ạ thưa thầy cho con trả lời ạ rồi rồi con rồi thưa thầy con chỉ hiểu được một khía cạnh là như thế này thôi ạ tức là khổ đấy là khổ khổ khổ khổ thì có cả nhân tham và nhân vô tham ở trong đấy thì mới có khổ khổ và à, thứ hai là khổ đế tập đế thì là cũng có hai nhân nhưng khổ khổ hành khổ là cũng có hai nhân tham và tham vô tham và có cả nhân uh, sân ở trong đấy đó nhưng tập đế thì con không hiểu lắm nhưng diệt đế thì con biết chắc là chỉ còn vô tham vô sân và vô si thôi ạ à, vâng ạ đến diệt đế là là niết bàn là hết rồi ạ thì là chỉ còn có ba nhân thiện thôi ạ con hiểu là như thế ạ con xin xuống mic ạ rồi thì theo lãnh chấn luôn vâng. <laughs> con đồng ý rồi cô nào đây thì thì như vậy thầy tức là nó nằm ở bên à, như là cái khổ đế đó mà khổ thì nó có thân và tâm mà mà thân thì nó về sắc tâm thì có thọ tưởng hành thức thì mình loại thọ tưởng loại tưởng loại thức thì nó còn hành như vậy nó nằm trong hành là nó nó nó, nó có nhân thế này <laughs> rồi thầy xuống thì lái lạo theo luôn vào <laughs> thị linh ra thì linh ra thì linh cũng giỏi lắm mà lên ra dạ con không có biết thầy ơi <laughs> rồi không biết rồi xuống luôn phụ phụ nấu cơm phụ luộc trứng này ơi phụ <laughs> luộc trứng thì nó nấu cơm quên luộc trứng con kim cúc nè kim cúc nó bắt này dạ thưa thầy đây là vấn đề mới đối với con thành ra à. con chưa có biết cái gì trong vấn đề này hết trơn thầy ơi Vậy bây giờ nha nhắc lại như vậy nha nhân tính theo tới gì đấy không nhân là gì ghi ra ghi lại lại dòng đi ghi xuống cho nó đi dạ nhân là có sáu nhân ghi ra ghi nhân ghi, ra, ghi ra nhân có vô gì tham vô sân vô để, sinh để, ờ, để triệu ghi ra này nhân có bi đó là bỏ xuống ra lại ha rồi trong sáu dân này đó mình lấy sáu dân này ra đừng, đừng nghĩ xa lộn xộn ha nó rối ha <laughs> trong sáu dân này á, thì cổ đế đâu tập đế đâu diệt đế đâu đạo đế đâu à, thì là rồi dễ quá à. vậy có ai lên được đây à, nếu mà mình mình nói là cái à, cái khổ là chỉ có do cái à, à, tâm sở à, tâm sở nó nó, nó nó nó nó nhận lấy cái khổ nên khởi thọ như vậy mình nói trong khổ không có cái một trong sáu nguyên nhân này đúng không thầy rồi lãnh chứng luôn <laughs> <laughs> dạ thưa thầy à, trong khổ đó thì nó có 81 cái tâm thiệp thế 51 cái tâm sở mà nó có là là đã nói là đừng có nhảy qua tâm nhảy qua tâm là mình rối liền á lắc liền ha bây giờ tham sân si là khổ đế nè dạ dạ <laughs> giờ ha giờ giờ, giờ muốn giải không hay là muốn đón nữa <laughs> thôi thầy già đi thầy ạ đón mãi rồi ăn <laughs> trứng thầy <laughs> có còn trứng đâu <laughs> thưa thầy để con thử được không thầy rồi đó giờ nhiều người ta cũng muốn động não lại à, trong à, à, trước hết con xin kính đến lễ ba ngôi tâm bảo con kính đến lễ các quý sư và quý cô tên nữ con kính chào thầy kinh con kính chào cả lớp à, thì à, trong tính theo à, tứ diệu đế nhân có sáu tham sân si vô tham vô sân vô si thì trong khổ đế đó, thì nó nó có tất cả sáu nhân à, từ gì à, khổ đế có sáu nhân là tham sân si vô tham vô sân vô si trong tập đế á, thì nó có à, nhân à, tham trong đó còn trong diệt đế á, thì nó nó không có à, diệt đế á, thì nó không có không nó là niết bàn nên nó không có nhân còn đạo đế á, thì à, nó đạo đế thì nó có ba nhân là à, vô tham vô sân và vô si dạ thưa hết các thầy rồi ngồi xuống luôn <laughs> đạo đế không có có khi nào anh chánh tâm anh thiếu ngoại đế không thầy bởi vậy thầy mới không chịu chứ sao đó thì đang nói bốn nè thôi ngoại đế tính sao dạ không có ngoại đế gì nè <laughs> còn ai nữa không còn ai nữa không như thế anh chánh tâm nói đúng không mà thầy đúng đâu đúng đưa cho con thử thử đây rồi đó thử dạ thưa thầy trong sáu nhân này đó thì uh, có um, ba nhân bất thiện uh, ba nhân thiện uh, thì trong cái tứ đế này đó là cái uh, có tập đế đó là uh, nhân tham đó là tâm sở tham uh, rồi khổ đế thì trừ cái tham ra thì nó còn lại là sân với si nhân sân và nhân si còn à, diệt đế không có còn đạo đế thì có ờ, ba đạo đế có ba nhân là ồ không à, đạo đế là có nhân vô si thôi thầy Ờ, là nhân vô si đó là tâm sở tuệ quyền đó thầy à, đó là ờ, chánh kiến còn <laughs> dạ tới đó rồi thầy chắc lộn nữa rồi <laughs> dạ con xuống cũng khá đó chứ châu nguyễn cũng khá năm điểm năm điểm ai muốn bổ sung thêm không đó, là dạ, có mở mở màn rồi đó có mở màn rồi đó <laughs> mở màn con cảm ơn thầy như vậy là đâu có <laughs> nói giống như chị Thanh Hoàng đó là tất cả có sáu đâu người ta chia hết ra mà chị vậy là chị nói nãy cũng sai luôn <laughs> vậy là chị mình ông chứng rồi mà vậy thầy làm sao giỏi bằng châu được làm sao giỏi được bằng châu Nguyễn được châu Nguyễn này giỏi quá xuất sắc yeah. gần trúng hết luôn rồi xém rồi gần thầy nó còn mé mé chỗ nào nữa đúng rồi nhưng mà nó thiếu sót chút à. À vậy là cái khổ đế với tập đế là đúng rồi đúng không thầy khoan hỏi để tao cho người gác mà động não nha gác mà lên chứ ai muốn lên đó không à. thầy trong khổ là là con nghĩ là nó có cái cái sân cái nhân ờ, nhân sân đó thôi đúng không thầy chứ còn chứ mình không có nói mà tham mà <laughs> mới <laughs> khổ ghê khổ ghê ờ, là mà mở ra được một chút xíu nữa hé lộ rồi <laughs> trong khổ đế thì nó có nhân sân với nhân si luôn hai cái dạ trong thì nó trừ cái tập đế ra tại tập đế là cái tham rồi thì còn trong cái khổ là cái sân với si thôi hai bây giờ giờ mình mình mình dừng dừng bến tre coi có ai ai lên nói được không là mở đường rồi đó rồi, rồi, rồi, rồi, rồi, rồi, dạ, rồi, rồi, rồi con xin bổ sung là chỗ khổ đế thì nó có năm nhân từ cái tập đế ra là từ cái nhân tham ra thì còn năm nhân nó nằm ở khổ đế luôn Ồ, đúng, rồi, đúng, đúng rồi đúng rồi đúng rồi chị châu nói, luôn nói luôn nói tiếp luôn nói tiếp luôn đúng rồi đúng rồi đúng rồi đúng rồi đúng rồi tập đế là nó uh, trước hết là tứ đế thì trước hết là tập đế là nhân tham khẩu đế thì là còn năm nhân còn lại diệt đế thì là niết bàn thì không có nhân còn đạo đế là ba nhân là vô tham vô sân dạ. vô si dạ mà dạ, anh cũng sót chút xíu nữa dạ, <laughs> pháp này không có vụ sót à, không có giao vụ ờ, xí xí làm lại <laughs> không có giao vụ đó <laughs> cổ đế là có ờ, cổ đế là có năm nhân tập đế có một nhân diệu đế không có nhân và đạo đế nó có ba nhân vô tham vô sân đạo đế nó chỉ có một nhân chứ nó không có vô tham và vô sân nó chỉ có ờ, nó chỉ có vô si thôi đúng chưa dạ à, xà thứ bây giờ bổ sung ra được là xà thứ ha con chịu sai cái chút xíu chỗ đó <laughs> dạ, dạ, là con chịu nói là đạo đế nó có vô tham vô sân vô si mà đạo à, đế có tự quyền thôi đông triều rồi bây giờ khổ đế nè dạ. khổ đế là gồm có dân nào tham sân si ba nhân nó có không dạ khổ đế nó không có tâm ờ, không có nhân tham à bỏ tham ra còn gì trừ cái tham Đấy. ra là thuộc dạ. đế rồi thầy dạ còn năm nhân. rồi vô tham vô sân vô si có không dạ có hết có luôn chứ có để là năm nhân là thuộc về khổ khổ đế không thế dạ. lúc đầu à. con cũng nói như thế nhưng chỉ thừa một nhân thôi ạ à. ở thượng nhân đủ chết ta rồi vậy là thật rồi lúc đầu thượng nhân là dư đế dạ. <laughs> tổng đế là gì đó, tổng đế là tâm sở tham ha rồi diệt đế thì không có không tính ha không tính ha rồi đạo đế đạo đế là gồm gì bác chánh đạo nè chánh kiến chánh tư duy chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng chánh tấn chánh niệm chánh định à, tám nhân đó thì trong đó có nhân nào đó nhân vô si chỉ có vô si là chánh kiến thôi ha còn mấy kia mấy chi chi đạo thì nó không có những cái nhân thì chỉ có lấy vô si thôi à, dạ, là đạo đế là quá hiểm thú, quá hay xa thú xa thú xa dạ. thú, xa thú dạ đúng ạ xa thú quá hay luôn ăn trứng vui lắm thầy ạ dạ. <laughs> đấy <laughs> là mỗi người về luộc thuốc ăn bớt ngu tí ạ xa thú xa dạ. thú xa thú xa à, thú ha rồi à, ngoại đế ngoại đế là gì này nói rồi dạ ngoại đế có nghĩa là tám à, có nghĩa là ngoại đế có nghĩa là niết bàn không ạ đang nói nhân mà nhưng bạn đâu có nhân đâu ngoại đế có phải là tâm siêu thế và sở hữu hành siêu thế làm đạo đế rồi tâm quả siêu thế là ngoại đế đúng rồi cộng với 36 tâm sở xa thứ là ba nhân nhân vô si với hai nhân vô tham vô sân hợp với tâm quả siêu thế à, là, là, là, là ngoại đế tại vì nó nó không phải là đế <laughs> nó không phải là đạo đế thì nó ngoại đế nó nó sẽ không có cái ờ, nhân tham sân si ở trọng mà nó chỉ có nhân vô tham vô sân vô si thưa thầy đúng rồi nó, nó ngoại đế nó, ngoài cái ngoại cái đạo đế nè thì kia là ngoại đế yeah. Dạ. nó không phải là đạo đế nó là ngoại đế không? Thầy, nhưng mà thực tế thì ngoại đế là thế nào nhân ở này đâu ạ? Là, là, là, là, là hợp trong cái tâm quả đó, thì nó ngoại siêu thế thì thuộc về ngoại đế nó không phải là đạo đế đúng không hiểu chưa hiểu quý vị <laughs> con chưa hiểu từ ngoại đế lắm ạ à. ngoại đế là là nó ngoài cái cái cái, cái đạo đế tức là, là, là đạo đế là gồm có là bác chánh đạo đúng không thì ngoại đế là dạ. ngoài cái bác chánh đạo ra dạ con cảm ơn là thầy. những cái nhân mà đồng sanh với trong tâm quả tâm quả thì đâu phải là tâm đạo đâu tâm quả là kết quả của tâm đạo thôi thì nó đâu phải là đạo đế dạ, nó là ngoại đế dạ. được chưa dạ, xá thú con dạ là dễ quá ha biết xong thấy dễ rồi ha thầy cho chạy vòng vòng chặn gần chết nó đụng nhau nó chết <laughs> nóng được hết nữa mà vậy không nóng được hết ok ha rồi mình qua bài mới được không Giờ em ru hỏi em ru trời trời <laughs> dũng đổ nóng được không dũng đổ rồi nóng được rồi dạ con có được không chắc cứu hơn chắc <laughs> cô huệ nguyễn nắm được không alo à, dạ thưa con nắm được ạ được <laughs> con đang đứng ngoài đường đợi như qua <laughs> ờ dạ nắm được ha dạ. sao thứ hãy nắm được dạ dạ, dạ con cảm ơn thầy rồi quý vị khác được hết ha rồi giờ mình qua tới ờ, b là các pháp phi nhân phần b này a là các pháp nhân giờ tới này các pháp phi nhân các pháp vi nhân cho nó bô cái chữ lên rồi lên à, các pháp phi nhân phi là không nhân là nhân ha phi nhân là không nhân các pháp không phải là nhân thì các pháp không phải là nhân tức là sao tức là ở đây mình trừ các pháp nhân ra <laughs> đi cái đầu nha cái này đi cái đầu nha bắt đầu tới đi cái đầu đầu tới đầu luôn cái đi cái đầu các pháp không phải là nhân xuống dòng gạch đầu dòng trừ các pháp nhân xuống dòng gạch đầu dòng cái đây xuống dòng đừng có đi cái đó trừ các pháp nhân trừ các pháp pháp nhân rồi pháp nhân là cái gì đâu trừ pháp nhân là gì đâu cái gì ơi alo pháp nhân là trừ khổ ra có năm nhân ạ gì thì, tập... đâu nhảy rồi nhảy đâu xa chứ bây giờ mình tính theo bảng niêu á thầy hả giờ ta đang hỏi là các pháp mà ta nói là các pháp không phải là, là nhân Pháp các pháp phải là nhân thì pháp nào phải là nhân mình cái pháp nào là nhân mình trữ ra pháp nào là nhân bây giờ phải định nghĩa pháp là gì vậy thầy thì 52 phi... tâm <laughs> sở trừ cho cái pháp phi nhân nè phi nhân là không phi phải nhân. là nhân đúng không là không nó không là nhân thì ờ, nếu là nào pháp nào không phải là nhân thì mình trừ cái pháp có nhân ra từ pháp là nhân ra là 46 pháp còn lại 4. trong yeah. Dạ. Dạ. đâu phải tâm <laughs> là không có nhân đúng không thầy không phải tâm là không có nhân. nó không phải là nhân chứ không phải không có nhân <laughs> Ồ, vô nhân khác và phi nhân khác nha là 28 sắc pháp anh thưa thầy trật luôn chưa đang đang nói từ các pháp nhân nè cái câu này từ các pháp nhân thì, một thì, thì, nào 100, là nhân 121 cộng với 52 trừ cho 6 đi không thầy? Rồi chặt luôn. <laughs> cái tâm của anh Sanh để là nhân được mà anh cộng 121. à, <laughs> đây là tất cả bản nêu mình tự cho 6 cái nhân. Ở đây bản nêu là đốt luôn. Vậy tâm quả không phải là nhân nha ừ, thưa thầy. Các pháp nhân là điều cho điều nói lần nữa đi, điều xéo rồi đó. là các pháp uh, chân đế trừ cho sáu đúng không thầy? Thầy sắc pháp trừ... à, các pháp Rồi, chân điều đế. nói lại lần nữa là điều nãy giờ xém xém rồi nhá nhá rồi <laughs> à, đúng là thầy cần trừ cái phần pháp tục đế không có tính thì ờ, thì rồi, nó gồm rồi. Đó. ngồi xuống luôn dạ. nói cho nó biết là ngồi xuống luôn này <laughs> cô gì bảo rồi cô <laughs> thưa thầy các tâm quả là không có nhân á thưa thầy không phải không phải là ngồi xuống luôn dạ thưa thầy như vậy 201 trừ 6 là còn 195 pháp mà. rồi ngồi xuống luôn <laughs> sao dễ quá sao kỳ vậy trời các pháp nhân trừ các pháp nhân ra con đưa thầy có vậy có phải là 52 tâm sở cộng với cả 16 sắc tế cộng niết bàn trừ đi 6 nhân đúng không ạ? Rồi ngồi trước luôn. <laughs> dạ thưa thầy có phải là thọ ổn thức ổn và những cái các pháp và vô vi thầy? Rồi ngồi xuống luôn. xuông <laughs> đây xuông đây bự xuông ba lá rồi bự. Nguyên như có chiến hạm mà nha bà con có gì leo vô ngồi chung. <laughs> mời Châu Nguyễn lên thưa thầy à ơi Châu Nguyễn nãy giỏi à, nó lên nói lại trời ơi chắc con lụm trứng này ơi con cũng đang điếc nè đang điếc luôn <laughs> đang suy nghĩ thầy quý vị đừng nghĩ xa quá nghĩ, nghĩ xa rối vậy là lấy 121 tâm trừ thôi hả thầy à, chặt luôn Ngồi xuống rồi Khánh Ly nè ca sĩ ca sĩ Khánh Ly nè dạ kính thưa thầy con xin phép trả lời uh, có phải là các pháp phi nhân gồm là 12 tâm bất thiện 25 25 tâm dục giới tịnh hảo 15 tâm sắc giới 12 tâm vô sắc giới 40 tâm đạo còn bên Rồi. sở hữu tâm 52 sở tâm sẽ trừ đi uh, tham uh, trừ đi tham sân và si à, rồi, hỏi xuống luôn hỏi <laughs> xuống luôn <laughs> con thử rồi thầy ra. rồi con thử à, các pháp mà phi nhân á, là những cái tâm mà à, trong các nhân à, à, pháp mà tố trong cái nhân mà vô tham vô sân vô si trong cái trong cái hợp với những cái tâm mà di tác thầy rồi Làm ngồi xuống luôn <laughs> nói tới đó là biết ngồi xuống luôn rồi chết à tiêu China rồi China nãy giờ ngồi im ru với cười hoài rồi thì, nào không, cho con ừ, con chưa trả lời được câu này thưa thầy rồi <laughs> rồi theo ngồi xuống nấu cơm luôn là mình ba phút rồi rồi yêu ru rồi, rồi cười miếng chi hoài chết rồi khó hiểu quá thầy ơi <laughs> khó hiểu còn thầy ờ, gì đó nhanh à, nhiều khi thầy là, iphone đi. là tuấn không phải phải tuấn không à, tuấn iphone là tuấn không nhiều khi tướng nói đúng á thưa thầy để con thử trả lời nha thầy rồi mời con kiếm dạ thì con thấy tâm không có nhân đó là gồm có 12 tâm bất thiện với lại 8 tâm đại thiện là là là tâm đó là không có nhân rồi ngồi xuống luôn <laughs> thầy cứu đi không chết hết rồi thầy ạ chết hết rồi chết cả nước rồi <laughs> rồi rồi giờ giải luôn phải không giải luôn phải không để thử một cái nữa thầy thử cái nữa những <laughs> cái tâm con nói là tâm có nhân đó thưa thầy con pháp rồi. mà nếu mà phi nhân tức là tức là 18 tâm vô nhân nó nó không có nó 18 tâm bu nhân nó nó không có phối hợp với những uh, nó phối hợp với 12 tâm sở sở hữu từ tha chờ chư uh, chư dục và 28 sắc pháp đó là pháp duy nhân thầy hay quá ngồi xuống chèo lái luôn <laughs> <laughs> chết rồi quý vị theo tôi bây giờ tới trừ các pháp nhân ha các pháp phi nhân phi nhân là không phải là nhân thì mình trừ pháp nhân ra pháp nhân là những pháp gì tham sân si tham si phải là nhân không mới học xong thì nó là nhân phải không đúng dạ. không quý vị dạ đúng Đúng vậy trừ ra thôi chứ cái này đó trừ tôi lum tùm la chứ chứ bạn <laughs> trừ sáu nhân ra thôi <laughs> là sao thầy nãy giờ nó <laughs> trời sáu nhân thầy trời dân si cho thao si là, là sáu nhân bây giờ các pháp mà, mà sáu nhân bây giờ các pháp phi nhân tức là trừ sáu nhân này ra thì những pháp còn lại là pháp phi nhân hiểu không ý là thầy nói không có lấy bản ừ. niêu bản niết gì hết cứ lấy cái tất cả các pháp thì trừ cái sáu đó ra là ra thôi thì đó vậy thôi trừ sáu nhân trời ơi ơi <laughs> thì có gì đâu thầy cho chúng con một cái bẫy quá là to cái gì đây, đây mình đè đó mình lấy ờ, tục đế chân đế nhân ra à, pháp là dân của trữ ra thôi ý trời canh, một canh ờ, mười lăm tâm á thầy không không không có thấy phải luôn cô không có nói gì hết luôn cô thấy trong pháp giới đó cái nào ừ, tất cả trong pháp giới thầy nói trừ thánh nhân hết trời là dân người tự ra hết trời ơi. nhân có sáu thôi trừ sáu nhân ra thôi chứ có gì đâu thắc mắc gì <laughs> như vậy cái này là lời vậy sợ thầy không chịu thầy bắt liệt kê cho nên đâu, đó phải này nói rõ ràng tôi kêu là trừ các pháp nhân rồi mình mình tính nói, nói thầy nói chung chung mà mình đi mình đè với mình uh, specific quá đó em thành thầy như vậy ừ, trời. thầy như vậy là mình nói tất cả các pháp tức là mình không có đếm được là bao nhiêu pháp hết đúng không thầy yes. ý thầy nói vậy bây giờ nè cái bài này là bài các pháp phi nhân đúng không các pháp các pháp các, các pháp, phi nhân tức là những cái pháp, pháp nào nó nhân. À, không phải là nhân yes là mà ý nghĩa ha mình các à, pháp không phải là nhân là... thì mình, mình phải có... trừ cái pháp nhân ra thì nó các pháp nó thành trở thành phi nhân trừ cô không có tổng cộng ra. gì hết đó cô cô chỉ nói chung thôi không có tổng trừ cái pháp nhân đâu phải chung được cái này nó phải chung nó thiệt chứ chung gì trừ cái pháp nhân là tham sân si tham sân si bằng phi nhân gạch với bằng vô cho rõ ràng ok <laughs> bằng phi nhân thì trừ pháp nhân ra rồi thì còn lại là phi nhân thôi chứ có gì đâu nhưng mà thưa thầy nãy có người nói á, là trong 52 tâm sở trừ cái sáu nhân ra thì nó cũng gần đúng rồi thầy tại vì đâu có được đâu có nói vậy được đâu có sao, sao không được nhân, thầy mà nhân ra mình tự tự cái nhân ra thôi nói Ý, đúng, là tâm tâm cũng tâm đúng là pháp vậy không nhân vậy trong tâm nhân nó cũng không nhân vậy là mình đâu có nói tùm lum tà lại nhưng mà thưa thầy nhưng mà 52 tâm sở thì trong 52 tâm sở nó có 6 nhân thì 6 ừ. nhân trừ 52 tâm sở trừ 6 nhân ra là còn 46 46 ừ. thì ngoại thì với 28 sắc pháp thì nó là phi nhân rồi thầy nãy có người nói à. đúng rồi nhưng mà chưa được chưa nói vậy nói vậy nó không được nói vậy nó không, không có số ơi à, mấy cái pháp nó đâu số được ý, ý thầy nói tâm tâm cũng là pháp vậy đó ngoài chứ à, tâm nó cũng có, có tâm vô nhân nó cũng đâu có nhân đâu mà mình đâu có nói vậy được đó. nó kêu là trừ nhân thôi trừ các pháp nhân pháp nhân là pháp nào trừ pháp ra rồi vậy thôi vậy đó rồi chưa rồi xuống dầu tới cái à, trừ cái pháp nhân ra thành ra pháp phi nhân phải không rồi sắc pháp là phi nhân hay hữu nhân nãy giờ ăn chiến dịch quan mạng thôi ơi sắc pháp phi nhân hay hữu nhân phi nhân sắc pháp phi nhân đúng rồi ghi vô sắc pháp phi nhân à, ờ, các pháp phi nhân là sắc pháp gạch rồi cái đó rồi chứ ngầu nước bạn trúng lượng gốc hả thầy nước bạn phi <laughs> bạn phi nhân bạn cũng phi nhân luôn đó, đó. Gì hiểu rồi đó phi nhân hiểu chưa hiểu rồi này hiểu dễ ổi <laughs> tâm, tâm cũng thiên nhân luôn tâm thiên nhân ví dụ thì đã nói là trừ cái nhân, dạ, nhân rồi thôi những pháp còn lại là biết nhân như vậy nếu mà mình nói là à, bây giờ xuống này thế... xuống tới cái này ra nè xuống tới cái này ra nè các pháp phi nhân tính theo nè đó xuống này ra phi nhân này không phải là ma đâu phải không thầy hát nhìn ai cũng là phi nhân cái chết đó pháp phi nhân tính theo rồi năm quẩn năm quẩn năm quẩn thì gồm có sắc quẩn thọ quẩn tưởng quẩn hành quẩn thức quẩn không giờ ghi xuống sắc quẩn rồi xuống dưới thọ quẩn rồi tưởng quẩn hết chỗ hả <laughs> gì nó mất rồi phải con chỉnh lại xíu nha à chỉnh lại cho nó vô trang thầy chừng nào thì nghe bóc bóc là mấy cái não nó nổ hả thầy ơi <laughs> đắt thế là đắt từ lùa hết rồi à, <laughs> tưởng vẫn à, bỏ số đi à, bỏ số đi đúng rồi rồi hành quẩn rồi thức quẩn rồi ok rồi, các pháp phi nhân tính theo năm quẩn sắc quẩn họ quẩn tưởng quẩn hình quẩn thức quẩn rồi ai lên tính được không tên tính dùng cái coi dễ ủi hả không có giờ khó từ cái hành quẩn ra tất cả đều là pháp phi nhân hết thầy <laughs> ai lên không <laughs> tức là sắc thọ tưởng hành sắc thọ tưởng thức tức là vô ừ. nhân còn không hành, phải vô nhân phi nhân thầy pháp phi nhân biết rồi nhưng đều là hành ứng là có nhân thì như vậy ở đây nói là phi nhân là là năm cái này năm cái uống này là nó không có nhân nó nó nó, nó, nó thuộc về phi nhân luôn <laughs> rồi mà thầy, sắc ổn đó thầy có sắc ổn ừ. là 28 sắc pháp đó thầy rồi sắc ổn là gì nói lại không à, 20, 28 sắc pháp đó thầy rồi ghi vô cho mọi người chúng rồi đó 28 sắc à, sẽ vẫn 28 sắc họ uẩn cũng phi nhân luôn sắc. Rồi. rồi đúng ha đúng cái là cho nguyễn chúng cái rồi đó rồi cảm ơn uẩn. thầy họ uẩn cũng là cũng là phi nhân luôn thưa thầy rồi cô cô tính là cô uh, cô đúng ha là thọ uẩn là tâm sở thọ phi nhân phi nhân phi nhân tại nó đâu phải nhân đâu <laughs> đúng không rồi tiếp theo tưởng vững thức vững phi nhân hai tưởng vững là tâm sở tưởng cũng đúng luôn ha tâm sở tưởng cũng đúng luôn ha rồi thức quẩn là 121 ừ. tâm nè à, giờ dạ, cũng là, là phi nhân luôn rồi hành quẩn hành quẩn là phi nhân trừ 6 cái nhân ra đúng không chắc không dạ, còn lại á, là cũng Chắc. là phi nhân luôn yeah. Dạ chưa được chưa được cái này khó à hà đúng này khó đấy à mình nói thành vững là có nhân thầy tự mình nó nói chung một quẩn chứ không có chia ra giống vậy thầy <laughs> mình hành quẩn hành quẩn, không phải là phi nhân không phải là pháp phi nhân hành quẩn không phải là pháp phi nhân <laughs> thì tại nó vẫn có cái sáu cái, ờ. cái nhân anh không có chia nhỏ được anh thấy nó là hành quẩn là pháp ẩu, à, hành quẩn à. vậy cũng không được hành quẩn vừa là pháp phi nhân vừa là pháp nhân được không tùy theo thôi tùy theo thôi bây giờ nè nhắc lại nữa là hành quẩn là là những ờ, ờ, pháp nào 52 50 trừ 2 52, 52 50, 50 hồi nưỡng là cái mà phi nhân là có 52 tâm sở trừ thọ tưởng đúng không vâng. dạ làm thọ tưởng đúng chưa dạ vâng sao nghe rụt rẹt rẹt rẹt nó lại rồi hay gọi là 52 tâm sở trừ trừ thọ quẩn có rồi nè tưởng quẩn có rồi nè trừ hai dạ, vâng. thì còn là hành quẩn là 52 tâm sở đúng không mà giờ dạ, phi nhân vâng. là sao năm trừ luôn cái tâm trừ sáu cái tâm sở kia nữa thầy tâm sở tham ừ. sân si với lại vô tham vô sân vô si có nghĩa là trừ cho tám năm mươi hai xác 52 trừ 8 quá rồi 52 trừ cho mấy 8 à thọ tưởng cộng thọ tưởng cộng cộng với lại à, sáu cái sáu à, nhân và sáu tâm sở dạ, của sáu nhân kia đúng, vậy xà thử xà thử cho Nguyễn giỏi quá rồi từ thọ tưởng ra không rồi nó sẽ thọ tưởng lại thọ là thọ quẩn là tưởng là tưởng quẩn rồi phải trừ ra chứ rồi trừ luôn sáu nhân luôn bởi vì nó phi nhân mà phải trừ sáu nhân ra luôn thì vậy là mình còn nhiêu bốn sáu bốn bốn bốn bốn bốn bốn bốn à, bốn năm hai chia sáu còn bốn bốn dạ. năm hai trừ sáu đúng rồi ủa sao Ờ, năm hai trừ tám nữa bảy bả năm hai trừ tám là bốn bốn thầy rồi nó nó làm rối rồi chưa thức quẩn trong bốn tâm rồi đúng rồi đó rồi như vậy là các pháp phi nhân mà tính theo năm quẩn thứ nhất là sắc quẩn 28 sắc thì đúng là phi nhân đúng không thọ quẩn là tâm sở thọ nó là phi nhân rồi nó không phải là nhân tưởng quẩn là tâm sở tưởng nó cũng phải là nhân luôn hành quẩn có năm hai tâm sở không trừ cái thọ tưởng ra trừ luôn sáu nhân luôn bởi sáu nhân là là pháp hữu nhân là pháp nhân à, còn này phi nhân thì trừ luôn sáu nhân ra luôn à, thì như vậy là hành quẩn mình có lần 44 và thức quẩn là 121 tâm rồi nắm được quý vậy được chưa được nhưng mà đau cái đầu quá thầy ạ <laughs> chứ giờ mình đánh qua thị cái đó đi thêm ngoại vẫn đó là ngoài năm vẫn gì ngoại vẫn là niết bàn nhắc nhắc thêm xíu cho biết rồi đang có đầu quá ha <laughs> còn vợ vậy đẹp giờ hiện tại là 9 giờ 15 rồi 9 giờ 15 rồi à, thêm 15 phút nữa ha chín rưỡi không có cái dễ dễ thầy ơi đâu dễ thì theo thứ tự bài chứ dễ sao đơn ờ, tự nhiên không cho dễ dễ <laughs> rồi giờ pháp vi dân xuống nè pháp vi dân ờ, tính theo nè 12 xứ nãy năm quận hả giờ tới 12 xứ đã tới 12 xứ này gần được rồi đó rồi 12 xứ ai tính lên 12 xứ rồi 12 xứ ghi ờ, cho cái bảng ra luôn triều ghi ra luôn triều 12 xứ là gì đó chút chiều gửi cho nguyên như mấy cái bản đó nha để nguyên như gửi ra lớp nha chiều xa thú em nha làm thành bản cho đẹp đẹp gửi lên cho bà con luôn đó ai thấy Châu Nguyễn đưa lên kìa dạ có bên tin nhắn à. à, đó có bi giật lên học cái cái, cái, cái, cái vô cái này ờ, lạ quá vậy ha <laughs> rối não nhưng mà nó nó đau đầu lắm Năng ờ, nảo lắm à. Vì lúc lại bảo có nhân, lúc bảo không có nhân, <laughs> chưa hiểu. <laughs> đâu, ờ, dễ ăn liền, dễ ăn nói gì nữa. Tôi rẹt đắt liền, <laughs> không có dễ vậy. Rồi, các pháp phi nhân tính theo mẹ xứ à, 12 trước ta đưa lên rồi, cái nào phi nhân cái nào nhân rồi cái gì lại lên tính đây sáu cái xứ đầu là không nhân phi nhân rồi ngay nữa không dạ, chỉ ờ, cái 11 ờ, cái đầu là phi nhân chỉ có cái pháp xứ thì pháp xứ nó có thể mình nhìn ở trên cái chỗ hành đó thầy mình nó cũng tương tự như vậy nó nằm trong pháp xứ còn ai bổ sung nữa không con cũng nghĩ vậy đúng một xứ trừ pháp xứ còn ai nữa không <laughs> con thưa thầy là uh, có 11 cái trên là phi nhân rồi thế còn uh, pháp xứ thì sẽ là 52 tâm sở cộng với cả 16 sắc tế cộng với niết bàn thì là là cộng lại và trừ đi 6 nhân kia thì còn lại là phi nhân ạ xà đúng xà đúng rồi dũng giỏi quá là xuất sắc luôn xuất sắc à, tôi quá giỏi luôn xuất sắc <laughs> rồi ghi ra chỉ có lấy cái một thôi lấy lấy luôn cả 12 ha quên sorry 12 chữ là lấy hết luôn ghi ra từ cái thì à, đã nhãn xứ phi nhân nhĩ xứ phi áp xứ phi xứ phi nhân rồi khoan ha bây giờ nhãn sứ là thần kinh nhãn thì nó nó phải là nhân không? thì nó đúng là phi nhân đúng không dĩ sứ thần kinh nhĩ cũng vậy luôn tỷ sứ thiệt sứ thân sứ cũng là phi nhân luôn nó không phải là nhân nó không có nhân nó không phải là nó, nó, nó là sắc pháp là nhân à, ý sứ là tâm không phải là nhân luôn là phi nhân đúng luôn sắc thân khí vị xúc là nhân là là phi nhân luôn nó không phải là nhân à, thì như vậy là 11 cái sứ đây này là phi nhân hết là không riêng cái pháp sứ nó có sáu nhân à, nhưng mà những cái pháp còn lại là gồm có niết bàn sắc tế này nghe rồi những cái tâm sở kia nữa không? thì như vậy là mình chỉ trừ ra sáu nhân rồi thì tất cả đều là phi nhân à, trừ sáu nhân rồi thì pháp sư lấy được cũng lấy được trong cái nhóm phi nhân luôn trừ sáu nhân ra à, đó là dũng ờ, xác minh là chính xác cái này ha à, vì nắm được không vậy thầy được à được thưa thầy được ha pháp xứ là cái khó cho cái pháp xứ đấy là có nhân mình tự ra thành phi nhân thôi đó thì pháp xứ cũng vậy trừ cái sáu nhân ra thì những cái cái còn lại là phi nhân đó, sắc tế 46 sắc uh, niết bàn là phi nhân được ha thì là, là, là làm luôn cái 18 giới luôn nha bạn viết ơi bạn viết cụ thể một tí đi để cho mọi người đọc lại nhớ còn viết ờ, nên vắn tắt như này hôm bây giờ thì nhớ như đến mai để, đọc lại quên mất để Sorry cô Nguyên Như làm lại cái bản này giống như hôm bữa cái bản thứ nhất vậy à. cô yeah. Dạ. Nguyên Như viết lại cái chỗ pháp xứ đó là chỗ đó pháp xứ nó gồm gì đó là đó. nói viết như Dũng nói thì sẽ sẽ ờ, nhớ hơn ạ pháp xứ là gì ra đi pháp xứ ờ, phi dân nè bằng phi dân là hai chấm ở đây ở 16 ờ, sắp tới là phi dân lo đừng lo Nguyên Như làm lại mà chờ Đông Triều sẽ đưa cho Nguyên Như lại bạn năm hai tâm sở năm hai tâm sở trừ sáu nhân à, là, là, là, là, là gọn nhiêu là tổng cộng là nhiêu tổng cộng là bao nhiêu gì? hai cũng như vậy 4 46 cộng với lại 4 4 52 trừ 6 là 46. 46 cộng với bàn là 47, 47 cộng với lại 17, à, 47 cộng với 10 là 57, 5 10, 57 16 cộng với 83 chắc phải hình như vậy. 83 cộng lên chính xác cái gì? 83 rồi đó xíu nắm được không? Cần lực lần cuối nha. Được chưa quý vị? học uh, tới đây mình thấy mình cũng là phi dân không <laughs> <laughs> rồi hàng phi dân không <laughs> chết luôn được chưa hiểu không quý vị quý vị hiểu không đã <laughs> tới đây hiểu không đã thưa thầy nếu mà nói ở đây thì hiểu nhưng con sợ đến lúc nó quăng qua quăng lại nó lại cứ lùng bùng một tí kinh nhân đó, kinh nhân nó cơ thì đó học dịch ráng chịu nhưng nói vậy đó trời <laughs> rồi thêm cái nha thêm 18 giới đi ha thêm cái nữa cho hay là muốn cho sao gì đồng ý không thêm cái đó nha 18 giới ghi, ghi, chọn cái bản 18 giới ra có ở bên tin nhắn á, triều triều lấy qua cho nó gọn triều được chưa rồi đó à, 18 giới nha quý vị 18 giới thì mình tính ra là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân giới à, nằm cả rồi sắc thinh khí vị xúc giới là 10 à. rồi nhãn thức giới nhĩ thức giới tỷ thức giới thiệt thức giới thân thức giới là 15 ý giới pháp giới ý thức giới là 18 à, giờ mình có 18 giới ha thì như vậy bây giờ mình lôi ra ha 18 giới ha giờ mình lấy ra nhãn nhĩ tỷ thiệt thân năm cái đầu nó là phi nhân hay không là, là hữu nhân dạ phi nhân phi nhân phi rồi phi nhân ghi ra dễ quá đó này đó rồi sắc thinh khí vị xúc cũng là phi luôn thầy phi nhân luôn cái gì xúc phi nhân rồi nhãn thức nhĩ thức tỷ thức thiệt thức thân thức Đức nó cũng giống 12 xứ trừ hết con pháp giới pháp giới trừ sáu phi nhân luôn nhãn thức giới cũng là phi nhân luôn pháp giới trừ sáu rồi ý giới cũng phi nhân luôn ý giới phi nhân luôn ý giới là gồm gồm có gì quý vị ơi không phải là ờ, ờ, ờ, cái kháng ý môn chỗ đó hôm nay hay là gì? đúng rồi kháng ý môn với lại hai tiếp thông hai tiếp thông ghi giao ghi giới ghi ra đây để thôi quý vị lộn sao thì nó phi nhân luôn là pháp giới Ôi, à, pháp giới đúng rồi nó pháp giới pháp giới là năm hai tâm sở 16 sắc tế với nước bàn à rồi sao nữa sáu nhân ra đúng vậy hay quá rồi pháp bảo gì cái gì bảo giỏi quá ta trừ ra luôn rồi ý thức giới giữ dạ, dạ. giới đây cái thức giới đây thẩm tấn mấy ý thức giới là thẩm tấn thầy môn với thiếu sinh làm gì đâu còn thầy có phải là 121 tâm trừ đi ba tâm ờ, khai môn với cả hai tiếp thâu không ạ rồi còn được gì nữa không ừ, ngủ sông thức nữa thầy ừ ngủ sông thức nữa. ngủ sông thức dạ. dũng đổ này giỏi quá là còn lại ừ, tám mình tám đúng rồi rồi ừ, ngủ sanh thức ngủ thức ở trên có rồi ngủ thức ờ, nhãn dĩ đi được thanh thức giới này dạ là trừ ba trừ ý giới trừ ý giới luôn đó, ra là còn có 108 thôi là phi nhân đúng rồi đó dễ ủi nóng được có gì ha nóng được không nóng nắm được, được vô nóng được hết rồi dễ ủi rồi xuống tứ đế luôn nè giải luôn cho nó lẹ nó xong rồi <laughs> tứ đế cái gì đấy rồi cái gì đấy là gồm ghi xuống khổ đế đập đế diệt đế đạo đế rồi bây giờ mình lấy cái, cái, cái, cái tập đế trước nè tập đế là là uh, phi nhân hay là hữu nhân dạ hữu nhân thưa thầy dạ. ừ. tập đế là hữu nhân vậy nhân giờ phi nhân dạ. thì sao không lấy tập đế là không lấy ha phi nhân trừ một tâm sở thọ tâm sẽ tham chứ nó tâm sẽ tham thì nó nó có nhân nó có nhân mình mình này là đang nó phi nhân. nhân bây giờ mình ghi ra sao ghi là, là, không lấy ha ghi là không lấy ha không lấy không lấy à, ờ, tổng sao ta không lấy rồi việc bé lấy không phi nhân việc đế phi nhân thì lấy ha à, việc đế lấy ha <laughs> phi nhân đó, ờ, phi nhân rồi đạo đế sao đây sở hữu ờ, trí tuệ và đạo đế đạo đế gồm có chánh kiến chánh di chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng chánh tấn chánh niệm chánh định tám chi phần ha bây giờ đạo đế mà, mà, mà, mà trong đây nó có trong đạo đế nó có bao nhiêu nhân có một nhân thưa thầy có một nhân thôi ừ. nhân nhân, nhân, nhân trí tuệ thôi nhân vô si thôi nó trừ yeah. Dạ. cái vô si ra dạ, trừ nhân vô si ra là còn bảy thôi đạo đế là phi nhân có bảy bảy khắp ha bảy chỉ đạo quy nhân của bảy chỉ đạo trừ chánh kiến ra rồi nhân vô si rồi ngoại đế ngoại đế đánh dấu ờ, do thọ thị ngoại đế ngoại đế các tâm siêu thế lấy hết các tâm siêu thế và 33 tâm sở học luôn cho gì ghi cho lẹ các tâm siêu thế và 33 tâm sở học trừ ba nhân của tham của oxy thì bà trừ luôn đạo đế rồi đó là thuộc về ngoại đế à, tức là lấy cái tâm siêu thế mà nào, nào mà không có cái cái cái ờ, bảy uh, cái đạo đế rồi đó bảy cái, cái cái phi nhân rồi đó, đó thì là mình còn lấy được không nó thuộc về ngoại đế trừ ra trừ cái đạo đế ra bảy cái đó ra luôn à, thì được gọi là ngoại đế à, các tâm siêu thế gồm chung vô chung với ba ba tâm sở trừ ba nhân này ra trừ luôn cái đạo đế là bảy cái cái, cái, cái chi phần đó bảy chi đạo đế ra thì được gọi là ngoại đế à là như vậy ha hiểu không quý vị <laughs> nắm được chưa dạ thầy các bạn thể nói lại giùm thầy rồi bây giờ ha bây giờ cái cái cái ngoại đế cái giờ khoan nói lại tập đế là là dân tham không lấy ha diệt đế là phi nhân lấy đạo đế phi nhân là là, là, là lấy nhưng mà trừ cái cái nhân vô si ra để nào nhân là trừ ra à, là còn có bảy bảy di đạo thôi à, bảy di đạo là phi nhân bởi vì nó mình trừ cái nhân vô si ra thì nó còn lại là nó phi nhân rồi ngoại đế là lấy hết các tâm sư thế các tâm sư thế hợp với những cái tâm sở phối hợp đó thì tâm sở phối hợp đó mình trừ ba cái nhân này ra cái nào có nhân trừ ra luôn ba nhân vô tham vô sân vô si trừ ra à, trong tâm siêu thế trừ ba nhân ra trừ luôn cái đạo đế tức là trừ luôn cái phi nhân này nè trừ luôn cái đạo đế là bảy chi đạo bởi vì bảy chi đạo này nó thuộc về đạo chứ nó không phải ngoại đế à, cho nên mình trừ này ra luôn à, thì như vậy là gọi là ngoại đế à, rồi khổ đế khổ đế thì mình đây mình lấy là các tâm hiệp thế tại, tại vì tâm siêu thế là đạo đế với ngoại đế rồi ha giờ mình chỉ lấy được các tâm hiệp thế thôi tâm hiệp thế cộng cộng như là sắc pháp sắc pháp cũng là là phi nhân 28 sắc pháp à, cộng sắc pháp rồi cộng tâm sở là nhiêu 52 tâm sở trừ 6 đúng rồi sao thú vậy là còn là 46 tâm sở ha 46 trừ 6 xà ta lúc xà ta lúc đúng rồi đó là gọi tư diệu đấy thì như vậy là tứ diệu đế về khổ đế mình lấy được là các tâm hiệp thế là thuộc về khổ đế cộng sắc pháp à, cũng là là là phi, phi nhân không cộng 46 tâm sở là 52 trừ 6 nhân là phi nhân rồi tập đế là nó là nhân tập đế nó là nhân tham mà thì nếu là nhân tham thì đâu lấy được thì không có tính tập đế luôn dẹp tập đế qua diệt đế là phi nhân đúng không có đạo đế trừ cái tâm sở vô si ra bởi tâm sở vô si là nhân thì trừ cái nhân ra thì còn lại là phi nhân à, đạo đế gồm chánh kiến chánh tư duy chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng chánh tấn chánh niệm chánh định thì trừ cái chánh kiến ra còn bảy kia lại là phi nhân rồi ngoại đế là các tâm sở hợp với các tâm sở thế nè tức là tâm sở nào hợp với tâm sở thế đó thì nhưng mà mình phải loại trừ ra ba nhân ra loại ba nhân ra bởi ba nhân là là nhân thì mình phải loại trừ ba nhân ra và trừ luôn cái đạo đế đạo đế tức là phi nhân là bảy nhân đó mình trừ luôn bởi vì nó là đạo chứ nó không phải ngoại đế thì mình trừ luôn đạo đế trừ luôn các tâm siêu thế hợp với ba tâm sở trừ với ba nhân vô tham vô sân vô si thì được gọi là ngoại đế được không quý vị cái chỗ mà tại sao là cái tâm siêu thế hợp với mâm ba tâm sở chỗ đó thầy nói lại thầy <laughs> à, giờ các tâm siêu thế ha giờ đạo đế phải siêu thế không dạ, dạ phải dạ phải đạo đế siêu thế ha ờ, quả cũng là siêu thế đúng không dạ. rồi bây giờ các tâm siêu thế hợp với 33 tâm sở hợp chung cái đó thì là 25 tình hảo với lại 13 tà tha lại như là 38 trừ 3 giới phần à, 33 à, 35 dạ. trừ hai cái bi thủy là còn 33 đúng không yeah. Dạ. à, các tâm sự thế là với 33 tâm sở hợp với nó à, nhưng mà trừ ba cái nhân này ra dạ. ba nhân vô tham vô sân si ra yeah. ba nhân nẻ là nhân nó mình trừ ra thì ba nhân qua tham si sân si ra à, thì những cái tâm ờ, tâm uh, siêu thế khác á, nó cũng có những cái tâm sở hợp với hợp vậy đó, à, nhưng mà mình trừ ra cái qua nhân qua tham si ra rồi trừ luôn cái đạo đế luôn đạo đế là nó đạo đế mình có trên rồi đạo đế là phi nhân rồi nó có rồi thì mình trừ cái, cái đạo đế đó luôn à. thì đừng gọi là phi nhân đừng gọi là ấy là gọi là ngoại đế <laughs> hiểu rắc rối con hiểu rồi nhưng mà tại vì cái dấu ngoặc đơn để nó bị sai á thầy các tâm siêu thế phối hợp ờ, và băm ba tâm sở hợp thì trừ ba nhân vô tham vô sân vô si thì mở mở đóng cái ngoặc đơn ngay chỗ đó lại rồi trừ thêm cái đạo đế ra nữa chứ đạo đế mà để cuối ra thì nó lại sai à thì cũng cũng à, thì cũng trừ ra thôi là ngoại là ngoại đế thôi trừ ra thôi con biết rồi nhưng mà giải thích cho cái băm ba đó ừ, bây giờ mình mới ghi ra cho rõ đi quý vị ghi sao <laughs> muốn ghi sao 33 các tâm sự thế và 33 tâm sở hợp nè à, trừ ba nhân vô tham vô sân vô si ra à, thì nó là phi nhân Rồi trừ đạo đế ra luôn thì nó là là phi nhân nó, nó là ngoại đế bởi vì nó là ngoại đế mà thì trừ mới nó ra Dạ trừ xong rồi mình để tổng cộng lại còn là bao nhiêu tâm a à, thưa thầy? nghĩa là cho mọi người đều biết đó thầy dạ bởi bao nhiêu năm rồi sao dạ thì trừ hết ra tâm không ờ, có tâm nào không có tâm siêu thế tâm nào không có dạ. dạ. tâm đạo nè 20 tâm đạo nè dạ có những cái tâm sở phối hợp mà trừ bảy nhân không trừ trừ bảy cái cái cái cái, cái, cái chi phạt chi đạo ra không dạ có hết chứ nó có đủ chứ. đâu có thiếu được chỉ trừ bảy cái cái cái cái đạo cái ờ, phi nhân ra thôi bảy cái đạo ra thôi bảy chỉ đạo ừ. ra à. rồi trừ luôn cái, cái cái đạo đế ra luôn thì nó thuộc về ngoại đế thôi cái nào mà không phải nó thì ngoại đế thôi còn nói chung là đạo đạo đế thì nó còn có bác chỉ đạo không nhưng mà trừ cái vô si ra à, vô si là nhân nó trừ ra, ra thành phi nhân đó, à, vậy thôi đừng khỏi ghi, cái dưới ghi dưới lộn xộn đều cái dưới ờ, bỏ này ghi rối đang chỉ nói cái ngoại đế thôi mình không cần cái đó đâu yeah, tại vì thầy ghi vậy hơi lộn xộn á từ nãy ừ, thầy nói thì đó đừng ghi tức là ngoại đế là mình biết là hiểu là các tâm siêu thế hiệp với ba ba tâm sở đó là là là, là, là ờ, phối hợp hai này nhưng mà trừ ba cái nhân ra hãy trừ ba cái nhân ra tất cả những cái còn lại trong tâm siêu thế đều là ngoại đế hết và trừ luôn cái đạo đế luôn trừ luôn cái bảy nhân đó luôn thì là, là ngoại đế hết thì đây chỉ nói là ngoại đế thôi ha là, ngoài cái tứ diệu đế thôi nó xem cho hiểu thôi ha. rồi con được nghĩ, ha. Ờ, con nghĩ chắc nhiều người trong đây chắc cũng nhiều người uh, dạ. tôi nghĩ bài tới bài tới thầy có thể hỏi từng người đó hỏi họ à, thì lại gì sắp hết giờ tôi ra làm cho lẹ dạ. dạ. dạ có thấy à, thầy nên này trừ là đại à, đạo đế là bảy thưa thầy đặng cho ta biết cái số à, Nghĩa đi trừ đại đế từ, ta không biết dạ. từ bảy à, chi đạo dạ bảy chi đạo để trên tôi ghi rồi ghi chi nữa ngay trước mặt <laughs> Ngay dạ tại trùng cục quá bà con quýu quá thì ơi từ từ thầy ơi <laughs> dạ con đưa thầy nếu mà lần sau thì thầy đừng hỏi ngoại đế là được thầy hỏi. <laughs> ngoại đạo à, ngoại đạo là không chơi <laughs> rồi như vậy bây làm thành cái bản này à, học cho kỹ lên xíu rồi đi tiếp những bài khác nó dễ hiểu hơn ờ, thêm chút xíu rắc rối chút nữa hiểu hết rồi bây giờ alo dạ để nghe lại chắc sẽ hiểu thưa thầy <laughs> chỗ cái tập á mà mình ghi là không lấy vậy chỗ đó nó ghi vậy rõ không không lấy okay. thì đó là phi nhân thì không lấy bởi vì nó là nhân tham thì đâu đâu có tính được bỏ là tập ra cái tập không có vậy thì mình giờ là, là, là có ba đế thôi giờ mình ghi là có có ba thôi mình, mình ghi, ghi đế tập ví dụ tập, đấy là, à, là, là... mình mình để là là tập là không phải phiên nhân hai ý vậy hả thầy không phải là phiên nhân đúng không vậy đúng không? đúng rồi thì nó là nhân mà tập đấy là nhân à. mà thì nó không nó không phải phiên nhân thì ví dụ đấy là có ba là triều ghi ra ví dụ đấy lấy có ba đi đó có ba bài thôi à, bỏ cái tập ra bây giờ là bỏ tập ra đi xóa tập ra luôn cũng đừng đó nhớ tại sao đó, tại sao không lấy à. được không đã vậy hay muốn đây <laughs> dạ dạ để để cho tập luôn để mình biết tại sao không lấy chứ giờ bỏ ra rồi ôn lại không ờ. <laughs> à, đó đánh dấu dưới được đó, à, đó. À, rồi xả thấu rồi đó thưa thầy con Đúng. thấy nghe thêm chỗ này chút xíu đặng cho mọi người người ta chưa có hiểu kịp đó thưa thầy là trừ uh, mở ngoặc là bảy chi phần của đạo đế thưa thầy ừ. dạ. Thì mở ngoặc dạ, đạo đế đó là là có bảy cái trên đó bảy phi, phi nhân là có bảy đó từ. dạ dạ con biết nhưng mà có nhiều vị nên ờ, ta chưa hiểu kịp đó thưa thầy yeah. Dạ. rồi từ rồi từ bảy ra đạo đế được rồi từ bảy vậy chi phần ra dạ hãy chi đạo lý rồi ra <laughs> mấy cái vụ này mà dùng từ ngữ rồi ráp giờ cũng nhức đầu lắm nha mấy vị không dễ rồi giờ được ha, ý, mai mình ý ý chỗ này là mình chỉ lấy cái chánh kiến thôi không phải thầy hay mình nói chánh, chánh kiến là nhân mà sao lấy từ à, chánh, à, kiến chánh kiến thành nhân dạ yeah. Ờ, thì giờ đang nói phi nhân thì trừ chánh kiến phi nhân dạ trừ chánh kiến à, đúng không trời lặp lại chứ nữa nè tứ diệu đế này mình chỉ lấy được có ba thôi khổ đế là các tâm hiệp thế bởi vì siêu thế nó thuộc về đạo đế ha không tính ha khổ đế là các tâm hiệp thế cộng sắc pháp à, cũng là phi nhân 46 tâm sở trừ 6 nhân ra à, thì như vậy là khổ đế gồm có các tâm hiệp thế sắc pháp và 46 tâm sở rồi diệt đế là niết bàn là phi nhân đúng không đạo đế trừ cái chánh kiến ra là tâm sở vô si là nhân nó là nhân vô si là nhân ha thì trừ ra thì mình còn là có bảy à, bảy chi đạo à, là đạo đế ngoại đế là các tâm siêu thế hợp với ba ba tâm sở trừ ba nhân ra bởi ba nhân nữa là nhân trừ ra thì ờ, ra ra, ra, ngoài không trừ luôn bảy chi đạo luôn à, nó là ngoại đế rồi tập là không tập đế là nhân tham thì mình không tính được ha bỏ ra không tính thì như vậy tứ diệu đế mình lấy được có ba thôi khổ đế diệt đế và đạo đế ok không à, vậy là về coi động não xíu lát không nổ bố bố bố bố bố nổ đắc đạo luôn được chưa quý vị xa thú không cái gì xa thú không à, lâu học ở đây xa thú không hay là là là là ú ở đây rồi xa thú xa thú giờ thầy hiểu nhưng mà khó nhớ này Thưa thầy hay thì quá hay thầy ạ nhưng nó hơi luấn quấn về chúng con phải làm lại cái này bằng cái riêng của mình thì sẽ học lại một lần nữa <laughs> Ờ, rồi à, vậy là, dạ, là gân dạ đúng rồi gân. cô mình về mình phải coi bài lại với nghe à, lại thầy có, giảng mình tới, hiểu lối, dạ. đâu có dễ dạ. gì cho nó thấm cho giống như mình ướp ờ, ướp đồ mới ngâm cho nó thấm vậy. <laughs> càng đi xa càng khó đó nha quý vị ờ, dạ, vô vô vô vũ trụ luôn bơi vào sẽ đi lạc luôn đó anh tâm ơi <laughs> để thầy xong trong cái cái môn này vậy là mình ở đây mình học được nhiều chứ thầy hấp thú ừ, quá là vô tới chánh tạng rồi quá trời dữ không ý là cái bộ đầu bộ đầu cái này ừ. là chưa cái này mới là nhà vậy rồi mẫu gì này mà mẫu gì vậy đề mẫu thôi rồi tới tam đề rồi rồi nhị đề kinh nữa rồi ba còn hai cái nữa học hết ờ, thêm ờ, có gì ba ba phần tam đề nhị đề với lại với lại nhị đề kinh là ba cái đó là xong một pháp tụ á à xong là đắc đạo quả hết á nên cõi ờ, tam ờ, tam ờ, thập tam đức phật thuyết cái bộ này xong tới hình như tới bảy chục triệu chư thiên đắc chứng đắc á con có thắc mắc là như vậy thầy giống như học về tam đề nhị tam đề tam tam đề nhị mà nói vô trong chánh kinh để mình hiểu chánh kinh là như thế nào như thầy như, hiểu như thế nào như chánh kinh là gì thầy, giống như thầy nói giống như học mấy cái này để mình đọc kinh tạng mình hiểu trong hiểu như thế nào giống như thầy nói những cái này mình học rồi mình áp áp dụng trong trong kinh tạng như thế nào thì tùy theo Còn câu kinh nhé câu kinh đức phật giảng vậy gì thì đó mình mới hiểu trong di pháp lôi di pháp ra <laughs> Ồ. Ờ, lôi di pháp ra thấy hết tại vì kinh mà nói tục đế mà đức phật chỉ giảng nói dùng từ ngữ thôi à, nhưng mà khi mình giảng tới đó là mình phải lôi ra liền người ta có trí mấy người tại sao ta nghe ta đắc được là vậy đó Ồ. giảng có một câu đơn giản thôi Ừ, mà nghe nó đắc rồi nghe tới đó cái gì pháp nó hiện lên rồi rần rần rần oh, thấy hết oh. <laughs> còn mình người ta ghi sẵn cho mình mình còn không hiện lên được. <laughs> rồi hôm nay rồi ha à, dạo phút báo hôm nay nguyện cầu cho tất cả chúng ta luôn được năm pháp sống lâu sắc đẹp an vui sức mạnh và sớm có trí tuệ thành tựu chân trí đồng đều nha cả thái nam mô thầy á nam mô tham maya nam mô thầy rồi xin trả mic lại cho đông triều sa thú sa thú chúng con kính chiên sư rất nhiều thầy ạ bài thầy. ạ sa thú đông triều gửi bài cho nguyên như cho đông triều sa thú em lời chú nguyện sau khi học pháp cho phước quý báo mà con đã được học vì diệu pháp nguyện đừng bao giờ bị năng khổ đừng lâm trong bệnh được chết trong an lành đừng bao giờ bị rơi vào bốn khung cảnh súc sanh ngạ quỷ a tu ngạ địa ngục nếu con phải tái sinh nguyện cho con luôn được sanh làm người trời và luôn có tránh tri khí tránh sang người tàn biến cuối cùng nguyện cho con sớm thành thật chánh tri chiến ngộ niết bàn trong thời gian tại ngay từ lúc phút này sám hối phật bảo Bồ Tát Buddha Kama Bana Buddha Mange Na Quần Đề Hằng bằng Padamasangaruttama Butteyo Kalitodosya Butho Kamatuta Mama Sa môn Pháp bảo Thamma Kama Bala Uttaman Gena Vandeha Thamman Cha Uttha Vara Thammeyo Kalitodosya Thammo Kamatuta Mama Sa môn Tăng bảo Sangha Kama Bala yoga hồi hướng sự kiện nghiệp pháp Patida Maga một nhà đề của ta sanh tiến vi hà nó hòa sĩ thu về khá rệ vô thí khá rệ ta hệ ta hệ ta thắm ta nề đó phân hòa của phù sĩ ta Chichinkaratte viharamandale teracha pacha rapacha bhikkhavo saramika dalabhati upasaka gama chadesa nigama chadesara palaputa supita avantute chala puja yedita anna sampava tate dacha tara อัตโวปปาติกานิยานิกาว่าปัจจเตสโกนิลุคัสสะกรอนตุมังกยันธาตุจิยันสตังธโมธรรมะรายะอุกลาสังโฆโหตุสัมปุวะอัฏฐายะจะอิตายะจะอเมคตุสัตตมุสเป không nát trà bi lục phước thiền sắp bà phước niệm một thâm mà bi bát ta về nhất tề dần kinh Chí phú sa la cầm là cấp cà về nó quạt trà bá ra xà đi đa xê chú vô tầng các tầng về sắp tà sa di lò á thi cha sắp tà á sa di lò các tầng bình nhớ pha lạc mê hằng phật đề pha vi có hoàn như tăng cách tăng như là nhà và vừa về sắc đề như ba đề sắc ta chiều hà cả nó nguồn nhà phổ chân hàng sắc đề đó chế tất xà Ni đằng quá tâm về là hát sơ khai nhà quá hàng hồn túc anh hàng cả thể cả. Ni đằng nô nhà, ni đằng hồn túc xuất bị ta nhà thái dụng. Ni đằng nô nhà, ni đằng hồn túc xuất bị ta nhà thái dụng. Ni đằng nô nhà, ni đằng hồn túc xuất bị ta nhà thái dụng. Sa thúc, sa thúc, sa thúc con chào tất cả mọi người trong lớp ạ. Con kính tri ân thầy, kính chào cả lớp ạ.